À, xin kính chào tất cả quý vị anh chị à, trong ngành nhôm kính và chào mừng tất cả quý vị anh chị à, đặc biệt là những quý vị anh chị nào mà chúng ta đang có những cái nhu cầu à, dự định đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 à, hàng tuyệt cao cấp quý vị anh chị nhé thì ngày hôm nay à, thể theo một số cái nguyện vọng của quý vị anh chị thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý vị anh chị một cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu 09 à, lưỡi 500 à, cao cấp nhất ở trên cái thị trường Việt Nam hiện nay quý vị anh chị nhé và máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý vị anh chị một cái bộ à, thông số chuẩn để làm sao quý vị anh chị à, cảm nhận à, nhận biết đấy là một cái dòng sản phẩm cao cấp à, nó không đơn giản khi mà chúng ta chỉ nói là cái dòng sản phẩm này cao cấp thì nó là cao cấp được đâu quý vị anh chị ạ và kính thưa quý vị anh chị thì à, đối với cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu à, 09 lưỡi 500 này cảm nhận đầu tiên khi quý vị anh chị xem à, cái dòng sản phẩm này nó là không có quá nhiều những cái dòng hàng này ở trên thị trường và đương nhiên à, có rất nhiều quý vị anh chị sẽ đặt câu hỏi là cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu này thì có được bán nhiều hay không thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành cũng chia sẻ luôn cho quý vị anh chị ạ à, với phân khúc giá à, đâu đấy trên 100 triệu thì chắc chắn 100% à, nó không thể à, bán chạy khắp 63 tỉnh thành được quý vị anh chị nhé bởi vì không phải quý vị anh chị nào cũng đủ tiền để đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, 09 lưỡi 500 có cái mức giá thành đâu đấy là trên 100 triệu quý vị anh chị ạ và à, cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ dành cho ai À, kính thưa quý vị anh chị, thì cái dòng sản phẩm máy cao cấp này thì nó sẽ dành cho những quý vị anh chị mà nếu chúng ta có cái dự định ừ, đầu tư để chúng ta gần như chuyên làm những cái hệ nhôm bản thủy lực à, với cái vết cắt chéo của nó là đâu 26 27 phần hoặc là quý vị anh chị chúng ta à, cắt những cái bản nhôm vách mặt mặt dựng quý vị anh chị nhé còn các cái hệ nhôm sinh pha hay hệ nhôm PMA thì à, máy cắt nhôm hai đầu phú thành cũng chia sẻ rất là chân thành với quý vị anh chị ấy. Thì nếu như chúng ta có duyên với nhau thì trong kho máy của máy cắt nhôm hai đầu của Thành thì chúng ta cũng chưa cần phải đầu tư đến mức độ trên 100 triệu này quý vị anh chị ạ. Và à, khách hàng nào ờ, đang tin dùng cái dòng sản phẩm này thì kính thưa quý vị anh chị ấy, thì à, cái, cái dòng sản phẩm này à, được rất nhiều quý vị anh chị mà người ta đang à, gia công nhôm thuê đấy quý vị anh chị ạ tức là gia công nhôm để bán lại cho anh em thợ là thứ nhất thứ hai là một số quý vị anh chị chúng ta làm đại lý nhôm mà chúng ta chuyên cắt thuê cho anh em hoặc ở à, một số quý vị anh chị mà người ta đang à, làm công trình lớn thì à, đây là cái dòng sản phẩm tối ưu hóa nhất cho tất cả quý vị anh chị nó tối ưu từ công nghệ là ví dụ như công nghệ là motor vuông hay nó tối ưu từ cái phần thân máy và nó tối ưu từ cái phần ngoại hình của máy quý vị anh chị ạ thì à, ngay sau đây à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị về chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 à, lưỡi 500 có cái mã hàng là Phu Sâm 9500 quý vị anh chị nhé Như tất cả các video trước thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý vị anh chị thì cái thông số kỹ thuật để cho quý vị anh chị biết uh, về cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này thì à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý vị anh chị tất cả những cái phần của cái máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này và gần như nó là 100% nó hơn hẳn tất cả các dòng máy hiện nay ở trên thị trường quý vị anh chị nhé từng à, chiếc vít hay là từng cái phần thân máy thì kính mời quý vị anh chị chúng ta cùng à, xem cái phần thân của chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 thì cái phần thân máy của chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này quý vị anh chị này thì nó sẽ sử dụng cái hệ thống thân khung hộp bệ thép à, cái phần thân cái máy này là nó lớn gần như là gấp đôi à, tất cả những cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu 09 ở trên thị trường Việt Nam hiện nay từ cái phần à, thân khung hộp đây quý vị anh chị này nó rất là dày và à, cái phần thép hộp ở đây gần như là nó có kích thước lớn nhất trong tất cả các cái dòng máy cắt nhôm hai đầu bên Trung Quốc hiện nay quý vị anh chị nhé và à, cái phần thân khung hộp này quý vị anh chị này thì à, nó là một cái phần à, làm tương đối chi tiết à, cái phần nó không có dùng một chút gì gọi là tôn chấn quý vị anh chị nhé đây quý vị anh chị này thì cái phần thân này là cái phần thân khung hộp lệ thép và giữa khoảng không này nó đều là bằng sắt hộp quý vị anh chị nhé sắt chịu lực quý vị anh chị ạ và cái điểm đặc biệt nữa ở ờ, trước cái dòng máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này thì trên cái mặt à, thép hộp này quý vị anh chị này thì nó được hàn một cái miếng lập là là chuẩn của nó là một phân quý vị anh chị nhé và đã được phay fancy rồi quý vị anh chị nhé à, gần như cái à, phần fancy này thì 99% máy cắt nhôm hiện nay ở trên thị trường Việt Nam là không bao giờ có chuyện là phay fancy và hàn lập là một phân quý vị anh chị nhé à, nó chỉ hàn hai ly thôi quý vị anh chị ạ thì đối với dòng sản phẩm này là được hàn là một phân và đã phay phẳng hai mặt của máy đây quý vị anh chị này nó đã được phay phẳng hai mặt này của máy quý vị anh chị nhé thì cái phần tiểu tiết này à, máy cắt nhôm hai đầu phút thành sẽ giới thiệu chuyên sâu cho quý vị anh chị trên một cái video à, riêng và kính thưa quý vị anh chị ấy, thì à, đây là cái phần thân máy là đã được gia công với cái mức độ chính xác nó có thể lên đến là 99,9% quý vị anh chị nhé gần như tuyệt đối nó không xảy ra cái trường hợp đó là cong võng thân máy là thứ nhất và nó khắc phục cái hiện tượng của rất nhiều các dòng máy hiện nay trên thị trường đang gặp phải mà không thể sửa chữa được đó là cái tình trạng là cong võng đường dây khi chúng ta cắt có nghĩa là cong võng là như thế nào ạ có nghĩa là rất nhiều trường hợp khi quý, quý vị anh chị khách hàng người ta đầu tư đến 100 triệu một con máy nhưng nếu không tinh ý để ý thì sẽ gặp cái trường hợp là khi à, cắt 1 mét thì lên khung cửa nó chuẩn nhưng khi chúng ta cắt 2 mét thì khung cửa của ta nó lại không kín hoặc nó lại bị vênh quý vị anh chị ạ còn nhiều trường hợp khác à, nó mang đến chất nó gọi là oái âm hơn thì nó, anh chị cắt một mét nó khác mà anh chị cắt một mét rưỡi nó khác anh chị cắt 2 mét nó khác à, đã gặp rất nhiều quý vị anh chị ạ à, nếu quý vị anh chị nào mà chưa tin ấy, thì máy cắt như ông hai đầu Phú Thành sẽ gửi đến cho quý vị anh chị những cái video những cái hình ảnh mang tính chất nó là riêng tư à, quý vị anh chị nhé và à, đối với cái dòng sản phẩm này thì à, nó sẽ sử dụng cái hệ thống mặt bích thép của nó là hai mặt bích thép quý vị anh chị nhé cái mặt bích thép đây quý vị anh chị này nó sẽ sử dụng là hai mặt bích thép mặt phía trước và mặt phía sau và nó không có khớp chỉnh quý vị anh chị nhé, có nghĩa là đối với cái dòng sản phẩm này là đã được gia công với mức độ chính xác gần như là tuyệt đối 100% thứ nhất là quý vị anh chị không có cơ hội để chỉnh chỉnh máy thứ hai ấy, là trong cái quá trình sử dụng máy à, đối với những cái dòng sản phẩm này là nó đã chính xác ngay từ cái ngày đầu tiên quý vị anh chị mua rồi có nghĩa là trong cái quá trình sử dụng về sau này quý vị anh chị à, hoàn toàn là không cần phải căn chỉnh máy hay cũng không cần phải tinh chỉnh lại bất kỳ một cái chi tiết nào ở máy quý vị anh chị nhé à, ví dụ à, như những cái chi tiết mặt bích ở phía ở đây thì nó làm một cái mặt bích liền khối liền tấm đây quý vị anh chị này nó là liền tấm nó không còn là một cái mặt bán nguyệt phía trước quý vị anh chị nhé có nghĩa là cái trình độ gia công nó rất là cao quý vị anh chị ạ ừ, đây quý vị anh chị có thể nhìn so sánh với một chiếc máy phổ thông ở bên đây đối với những dòng máy sản phẩm phổ thông đây quý vị anh chị này thì nó sẽ có một cái à, vòng bích đằng phía trước đây này để chúng ta tinh chỉnh này hoặc là à, nó có thể dùng các cái khớp này để nó chỉnh đây quý vị anh chị này đây người ta sẽ chỉnh à, các cái khớp mà đằng trước đây cho quý vị anh chị nhưng đối với cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này thì tất cả cái phía mặt bích và cái khớp của máy đều là gia công cơ khí chính xác gần như là 100% quý vị anh chị nhé tức là cái phần linh kiện lắp ráp lên cái chiếc máy này nó đạt đến cái mức độ chính xác của nó gần như là tuyệt đối quý vị anh chị ạ và à, trên cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, phu sân FC 9500 này à, có khắc logo thương hiệu chính hãng quý vị anh chị nhé à, để cho quý vị anh chị khi chúng ta đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu mà nó có giá trị như thế này chúng ta à, mua nó được một cái mặt hàng mà nó xứng đáng với mức giá thành chúng ta bỏ ra quý vị anh chị ạ và cái hệ thống bàn phím của chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này sẽ sử dụng cái bàn phím đó là bàn phím bằng nhôm quý vị anh chị nhé nó rất là cao cấp có nghĩa là à, từng cái bàn phím này à, nó rất là giá trị quý vị anh chị gần như tất cả các chiếc máy cắt cắt nhôm hai đầu trên thị trường Việt Nam hiện nay à, mình cái bộ bàn phím này à, các quý vị anh chị cũng rất là hạn hữu khi chúng ta gặp gặp được quý vị anh chị à, cái phần tủ điện của máy thì nó sẽ sử được sử dụng là điện à, DLC quý vị anh chị nhé và có cái nguồn chuyển đổi là 24V thì cái hệ thống điện DLC này sẽ được chúng tôi sẽ bảo hành cho quý vị anh chị à, theo hình thức đổi mới nó là trong thời gian là 3 năm quý vị anh chị ạ à, quý vị anh chị có thể nhìn thấy ạ tất cả những cái phần linh kiện của máy bao gồm piston này hay là bao gồm từng cái bi uh, dây vuông này tất cả đều là hàng cao cấp quý vị anh chị nhé à, nó là piston vuông này hay từng cái bi chuyển à, bi chuyển động này quý vị anh chị này à, chúng ta sẽ cảm nhận được nó nếu như mà chúng ta đến tận kho xem trực tiếp thì tất cả các linh kiện của máy này đều là những cái linh kiện rất là cao cấp so với những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu phổ thông ở trên thị trường hiện nay quý vị anh chị nhé à, nó cao cấp đến từng một cái con vít tức là tất cả cái vít này nó đều là bằng vít inox luôn quý vị anh chị nhé nó không bị han gì quý vị anh chị ạ và hay là từng cái cốc lọc dầu quý vị anh chị ạ và đối với cái dòng máy cắt nhôm hai đầu uh, FC 9500 này thì nó sẽ sử dụng là cái mặt bích cả mặt bích đằng sau là dùng để chỉnh góc thì đối với dòng máy này nó rất là dễ dàng cho quý vị anh chị chúng ta tinh chỉnh góc về sau này trong cái quá trình à, sử dụng quý vị anh chị nhé thì à, đối với cái dòng máy cắt nhôm hai đầu phu sân FC 9500 này thì sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Phú Thành Á Châu à, bàn giao tận nhà cho quý vị anh chị trên một cái tiêu chí à, nó rất là khác so với những cái dòng máy phổ thông hiện nay và kính thưa quý vị anh chị thì à, cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này à, sẽ được máy cắt nhôm hai đầu phú Thành à, gửi đến cho quý vị anh chị ở ờ, một cái tiêu chí về độ chính xác nó là cao nhất quý vị anh chị nhé và cái cách thức để cho máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành à, bàn giao lắp đặt cho quý vị anh chị cái chiếc máy cắt nhôm này à, đó là gì ạ à, thì đối với những dòng sản phẩm cao cấp này thì máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ bàn giao cho quý vị anh chị nhưng trên một cái tiêu chí đó là tiêu chí kỹ thuật của chúng tôi đưa ra và đặc biệt à, gửi đến cho quý vị anh chị một cái điều để cho quý vị anh chị hoàn toàn phân biệt về cái chất lượng của chiếc máy này đó là khi chúng tôi bàn giao cho quý vị anh chị thì à, chúng tôi sẽ sử dụng cái nhôm là nhôm của công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu à, mang sẵn đi để bàn giao cho quý vị anh chị à, chúng tôi sẽ bàn giao cho quý vị anh chị trên một cái tiêu chí cao nhất hiện nay đó là chúng tôi sẽ bàn giao cho quý vị anh chị à, trên những cái bản nhôm thủy lực như thế này quý vị anh chị nhé và cái bản nhôm thủy lực như thế này sẽ được máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, xuất hàng đi cùng với máy để bàn giao cho quý vị anh chị à, bởi vì đối với những dòng hàng cao cấp này thì chúng tôi sẽ không bàn giao trên những cái nhôm sinh pha hay những cái hệ nhôm 55 quý vị anh chị ạ đối với một cái chiếc máy cao cấp này thì cái tiêu chí lên một cái góc cắt cho quý vị anh chị à, nó sẽ phải hoàn toàn khác so với những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu à, phổ thông quý vị anh chị nhé và à, khi tiến hành đi bàn giao cho quý vị anh chị thì chúng tôi sẽ à, à, đem nhôm đi cùng để bàn giao cho quý vị anh chị lên một cái bộ khung cửa để quý vị anh chị nhìn thấy được rằng là đối với dòng sản phẩm cao cấp này nó sẽ đi cùng với cái tiêu chí kỹ thuật à, cao nhất thì cái điều này là cái điều mà chúng tôi xin cam kết với tất cả quý vị anh chị khách hàng gần như 100% tất cả các đơn vị bán máy trên thị trường Việt Nam hiện nay à, có thể nói là hàng cao cấp hay hàng gì đấy chưa cần biết nhưng chưa có một cái đơn vị nào dám làm một việc đó là gì ạ là đi mua những cây nhôm thủy lực bản rộng nhất như thế này đến để chủ động bàn giao cho quý vị anh chị à, cái việc này là nhằm những cái mục đích thứ nhất là để khẳng định cho quý vị anh chị biết là cái độ chính xác của những cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 do máy cắt nhôm hai đầu của Thành cung cấp đến cho quý vị anh chị ạ, nó gần như đạt đến một cái trường hợp trạng thái nó là chính xác gần như tuyệt đối quý vị anh chị nhé và chúng tôi không giấu giếm cái điều đấy à, chúng tôi hoàn toàn thoải mái gửi đến cho quý vị anh chị những cái bộ tiêu chí cao nhất để cho quý vị anh chị chúng ta cùng nghiệm thu sản phẩm quý vị anh chị nhé và cũng gửi đến cho quý vị anh chị ấy, là để bàn giao được một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu FC 9500 này mà lên cho quý vị anh chị được một cái bộ khung cửa thủy lực quý vị anh chị nhé đây là cái điều mà khó nhất đây là cái điều cái tiêu chí khó nhất của cái người làm máy quý vị anh chị ạ à, chúng tôi thể hiện cho quý vị anh chị ấy, là một cái dòng sản phẩm cao cấp của chúng tôi đã gửi đến cho quý vị anh chị ấy, là nó không phải bằng qua những ngôn từ để mà quảng cáo đây là hàng cao cấp chúng tôi sẽ làm cho quý vị anh chị cảm thấy mỹ mãn khi chúng ta đầu tư những cái chiếc máy cao cấp như thế này và chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị anh chị cái tiêu chí như thế nào là chính xác và như thế nào là không chính xác để quý vị anh chị chúng ta chủ động chúng ta nghiệm thu bàn giao sản phẩm à, tránh tất cả những cái rủi ro cho quý khách hàng khi mà chúng ta đầu tư một chiếc máy cắt nhôm hai đầu cao cấp quý vị anh chị nhé à, xin chào quý vị anh chị và rất là vui nếu mà quý vị anh chị nào à, chúng ta đang có nhu cầu đầu tư một chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, cao cấp trên thị trường hiện nay à, chúng tôi rất sẵn lòng à, sẽ tư vấn cho quý vị anh chị à, để quý vị anh chị hiểu hơn à, về máy À, để chúng ta có một cơ duyên hợp tác với nhau à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, xin chào tất cả quý vị anh chị à, hẹn gặp lại quý vị anh chị